Xin chào tất cả anh em nha Hôm nay thì rảnh rỗi thì tôi là làm cái video clip này cùng các anh em luyện tập về kỹ năng đánh kèo Rất nhiều video anh em người ta cũng chỉ cho các anh em kỹ năng đánh kèo nhưng người ta không biết là cái cơ bản của đánh kèo như thế nào để nó hiệu quả Bây giờ các bạn cháo bài kèo được thì các bạn phải cháo được một lá Trước tiên là chúng ta sẽ đi từ cơ bản và đến nâng cao được Bây giờ sẽ đánh kèo là phải tập cầm bài này nguyên lý của các kèo là cầm bài này cầm bài nó phải vuông các bạn nhìn tay của tôi đặt bài này đặt bài đây này cầm bài này cầm vuông ngón này lên chứ đừng cầm này nó sổ này cầm này lên cầm bài nó phải vuông như này Đấy. sau đó này khi kèo thì chúng ta có thể dùng cái ngón này ngón này cũng được ngón này hoặc là ngón cái tỉa tỉa một lá một muốn tỉa một lá một được nhiều anh em không tỉa được một lá đâu vì sao bây giờ các anh vẫn cứ lôi thẳng ra này lôi thẳng này thì nó sẽ ra hai ba lá này nhưng bây giờ ví dụ này các anh em kéo từ trên này xuống này thì nó sẽ ra một lá một này. Đấy. khi đảo bài này kéo từ trên xuống kéo từ trên này xuống nha chứ không phải kéo ngang này em kéo từ trên xuống này thì đảm bảo là nó sẽ ra một lá một rất là chắc chắn đấy tập cháo từng lá một này đấy, phải tập đến động tác này lúc nào cũng chỉ cảm nhận được ra một lá thôi để làm gì này tay này như thế này đánh kèo là phải đánh từng lá một này là kéo xuống nha chứ đừng ờ, kéo ngang nữa nha này cầm bài như này Đấy, muốn kèo được ờ, trước tiên chúng ta sẽ luyện tập từ cái đơn giản trước vơ bài này cầm lên là nhớ ờ, vuốt tay này Đấy. cho nó gọn bài lại Đấy. nhớ này đó tỉa từng lá một xuống không bao giờ để tỉa hai lá tỉa hai lá là vứt đi rồi đấy các bạn nhớ nhá kéo này kéo từng lá một bài xuống vẩy xuống nhá vẩy xuống rất hiệu quả khi các bạn về luyện tập quen này từng bước một cơ bản nhé nhớ vẩy bài xuống này đấy các bạn tập theo tôi này hai tay dao động đều này đấy. tỉa cho nên hết bài luôn này nó vẫn chỉ có một lá một ra thôi lại tiếp tục vợ cầm bài lên là bài lúc nào cũng phải phẳng như này trên nhiều anh em cầm bài nó cứ lùm xồm lùm xồm không được phẳng như tôi cầm quen rồi thì tôi chỉ cần động vào bài cái là bài nó đã phẳng rồi các anh em xem này ví dụ một bộ bài nó xô xô xô xa này tôi cầm lên là ấy, nó đã phẳng luôn rồi. bốn thành này của tôi là chạm vào đây là nó phẳng luôn này Đó. bắt đầu cháo bài này khi cháo bài xong rồi thì ta kèo muốn kèo lấy quy cá chẳng hạn này quy cá nhé à, đầu tiên chúng ta cứ cháo như bình thường cháo giả Đó, bây giờ khi chúng ta chủ động này chủ động là chúng ta sẽ kẹp ngón này lại đặt bài đây đẩy lá đẩy lên Đấy, đẩy con quy ra xong tiếp tục đệm vào ba cây bốn người đánh thì đệm ba cây xong lại kèo tiếp cây thứ nữa Đấy, xong lại đệm vào ba cây xuống kèo tiếp cây nữa kèo một lá rồi đẩy đẩy lên nhé sau đó chúng ta cắt khớp lên cháo giả như này Đấy. Đấy. Chỉ đảm bảo các bạn bài của bạn chia sẽ là quy gã thôi Rất là hiệu quả ừ. Quy gã Hoặc là chúng ta lấy 456 dọc đen này như thế chúng ta có để bài lên trên này được này để 46 lên trên sau đó tỉa xuống dưới Đấy, bắt đầu kèo này chậm này để gặp tay đây kèo ra một lá này đệm vào ba cây này kèo tiếp một lá này đệm vào ba cây này kèo một lá này xong rồi nó có rất nhiều hình thức cháo Đấy, anh em chỉ cần đệm là sẽ có 456 này cây của chúng ta này cây chúng ta cây chúng ta này cách ba cây đệm này đó. thì sẽ đến là cây chúng ta cây chúng ta này đó. các bạn thấy không cách ba cây đệm nó sẽ đến cây của chúng ta chia thì chắc chắn là sẽ ra rồi chỉ cần nhìn như thế chia sẽ ra bài à? khi kèo xong rồi đây, à, làm lại để làm sao để khi cắt người của mình cắt bài vẫn vào điểm nhé ví dụ chúng ta kèo bài này chúng ta sẽ luyện tỉa trường lá một này kèo này Đấy. sau đó nhé anh em này đến kèo xong anh em ngon cái này bóp bài ở đây hơi bóp phát rồi chỗ này ra cong lại này Đấy. anh em vỗ bài lên đây này để ra ngoài này cho gỗ bấc này thì gỗ nó đảm bảo với các anh em là gỗ nó sẽ bốc vào cái khớp này đặt như này chỉ cần hơi động tay đây anh em nhìn khớp nó lên gỗ của mình bốc bài thì mình bài mình lại liêng rồi đây là máy khóe để các anh em có thể lấy được bài một cách hiệu quả nhất rảnh rỗi thì tôi lại cùng anh em tập 456 thì cứ để lên trên vẫn để lên trên như bình thường này lại tỉa ba cây xuống dưới chúng bắt đầu kèo bài sổ bài vẫn kèo nhá Đó. vừa nãy là tôi chỉ cho anh em một cái hình thức cháo giả thì bây giờ cháo giả thì nó có rất nhiều cách cháo giả hoặc là giật bài này Đấy. giật phát là mất này phân ca này ốp lên trên này nhưng giật phát là về đây này đây cách cháo giả thứ hai là chúng ta có thể con ca này khi chúng ta làm bài xong rồi chúng ta đặt khớp lên như này đấy, đặt khớp này và cháo chia cho hết bài đến cái khớp đấy là dừng lại đấy, con ca này ví dụ u con ca và đặt khớp nhá nhớ đặt khớp lên trên này nhá đấy, xong giữ này giữ khớp này cháo đến cái điểm khớp đấy dừng lại con ca vẫn nằm đây đó hoặc là hôm nay chúng ta hôm nay tôi chỉ tôi sẽ có hướng này tôi chỉ cho các anh em đặt khớp này thôi ngày mai tôi chỉ cắt đặt khớp khác thì anh em nhớ like kênh theo dõi đăng ký kênh của tôi đặt khớp như này đấy cháo đến cái khớp cái dừng lại không đây là kỹ năng đặt khớp bài anh em nhớ cho tôi nha về về tỉa từng lá một đấy nha muốn kèo được là trước tiên tỉa từng lá một tiền như vậy thì nó mới hiệu quả thì anh em nhớ like kênh theo dõi tôi sẽ chỉ cho anh em về cách đặt khớp khác đây ví dụ con quy như này không cần phải đặt khớp như này đó đấy cầm bài trực tiếp này luôn này rất nhiều kiểu đặt khớp đấy chỉ cần đặt bài cháo này rất là kín đó Và video tới tôi sẽ chỉ kỹ càng hơn chào tất cả anh em à, sau đây à, mình xin à, gửi tới anh em à, à, những cái sản phẩm mà máy đánh bài <clears throat> được ngụy trang dưới hình thức con iPhone 6 thưa tất cả anh em đây vừa về rất nhiều sản phẩm máy đánh bài Đấy. rất nhiều anh em nhé à. máy đánh bài này làm con trong con iPhone 7 Plus rất đẹp hiệu quả và tốc độ rất nhanh Đấy. vừa về rất nhiều anh em thao hồn lựa chọn bây giờ mình à, xin à, bóc hộp cho anh em biết một con sản phẩm CVK 600 tốc độ ánh vô đối là máy được quyền ưu tiên thì chỉ mua được ba trò chơi <clears throat> anh em à, thích mua trò chơi nào thì mua khi đã đánh bằng máy rồi thì anh em đã hiểu được cái tốc độ đánh của nó thì thì nó là quá nhanh luôn à, bây giờ thì mình xin uh, test cho anh em một con máy đây, đây là con uh, con máy iPhone 7 Plus này anh em nhìn này rất mới đó nó dùng như một con điện thoại iPhone 7 Plus bình thường anh em nhé cấu hình rất cao và rất mượt Đấy. anh em à, dùng có thể là uh, lướt web hoặc có thể chụp ảnh như bình thường đây có thể là nó có tất cả chức năng của quả táo để anh em nhìn xem đó các chế độ như là bàn phím này đây anh em đó. nhưng đặc biệt ưu điểm hơn nữa nó chính là dòng máy CVK hay còn CVK là CVK là chữ viết tắt của một cái dòng máy của một công ty sản xuất là máy đánh bài lớn của Macau chất lượng hiệu quả và tốc độ về lối đánh thưa tất cả anh em trước kia anh em đã sử dụng những cái dòng máy mà à, phải quăng bài xuống phải đặt vuông góc đầy bài quăng kiểu gì nó cũng đọc à, và cầm trên tay nó cũng đọc có thể là đặt cao hơn nó cũng bắt đây bây giờ chúng tôi cùng đi test thử cái chơi, eh, trò chơi đánh à, liêng đi đang phổ thông ở chúng ta thưa tất cả anh em máy vào thì là nó có mã trò chơi và mã đăng nhập của máy khi mã đăng nhập của máy đó có thì anh em uh, mới vào được máy còn không nó chỉ là một máy bình thường bây giờ chúng ta đi trò chơi 3027 giới thiệu anh em 3027 đó chính là trò chơi đánh liêng mã quý ước đánh liêng và chọn mã quý ước của nó là 68 là báo ra số bài nhà cái phát bài nhà cái lớn nhất bây giờ chúng ta sẽ để chế độ uh, tai nghe cho tất cả anh em uh, cùng nghe và tôi thử ở chế độ à, bốn uh, người chơi thưa tất cả anh em đây tôi đặt máy ở bên cạnh này là sử đánh liêng với người chơi anh em chỉ việc cầm cầm bài đặt như này thôi đấy đấy anh em chỉ cầm bài như này và anh em cách máy khoảng độ tầm một gang rưỡi tầm 40 phân đấy. như cái này là máy đã báo ba máy báo ba có nghĩa là tôi chỉ cháo ba lá này xuống thôi một lá này hai lá này ba lá này và tôi đi chia rất đơn giản đây chia bốn bài đây, chia bốn bài thưa anh em cái máy này rất hiệu quả chắc chắn bài tôi sẽ lớn nhất đây 8 nước bài tôi có 8 nước nhà này hai nước nhà này sáu nước và đặc biệt nhà này cũng hai nước thưa anh em khi chúng ta chơi chúng ta chỉ phải vơ vơ bài thôi này những con những dòng máy trước ấy anh em phải đặt bài như này đấy đặt ngược đặt xuôi tôi xin giới thiệu qua là những cái dòng máy trước nhé là anh em à, chơi ấy, là rất bị dở đó chính là khi anh em chơi là phải đặt bài như này đấy hoặc là đặt bài nó ngay ngắn như này thì máy nó báo những cái dòng máy CDK CVK 600 này bây giờ rất hay anh em chỉ cầm đặt, cầm bài đặt như này thôi là máy đã báo rồi đây đấy, anh em nhìn chưa Đây trả bài này. khi anh em trả bài anh em chưa cần đặt bài đất đấy không cần đặt bài đất là máy đã đây tôi thử độ cao của nó này cùng một cái vỏ hộp này quăng bài đây đấy anh em nhìn chưa đấy rất nhanh tốc độ rất cho hiệu quả rất rộng camera rất rộng này camera nó quét hình chữ V đây đấy hoặc là cầm bài trên tay như này nó cũng báo này đây đấy thưa anh em <coughs> với tốc độ đánh thì thì không không chê được với tốc độ đánh là nhanh vô siêu tốc luôn là anh em chỉ cần cầm đặt như này thôi máy báo ba anh em chỉ cần cháo xuống ba lá rất đơn giản đúng không ạ bài liêng của tôi là được ba bốn năm thưa anh em đây ba bốn năm Đấy. tiếp tục đây là một bộ bài rất cũ bài cũ vẫn đánh được nha anh em nha đấy đây nha, cháo xong đặt bài xuống này mày báo một này chiều cáo một lá xuống này chúng ta chia bốn bài này thì bài chúng ta là bài lớn nhất thưa anh em bài chúng ta là được 9 caro đó đây là phần đánh à, liêng rất hiệu quả đúng không đây chỉ cầm bài trên tay này nó báo này Đấy. hoặc chống bài này nó báo này Đấy. anh em hoặc đánh đánh chống này cũng được này ok này Đấy. đây tôi đang để chỗ ờ, máy để thử cho anh em xem thôi <coughs> hết thời gian thử nó đẩy ra <coughs> đây còn nếu quăng như này thì quăng thế nào cũng được anh em số bài số bài như nào cũng được cầm số bài này nó vẫn báo đấy. không cần đấy số bài như này anh em chỉ số như này cũng là ok nó vẫn báo Đó. anh em cầm vẫn cái bài này là máy nó cũng đọc được máy báo bạch báo rất hiệu quả đúng không anh em Đây. còn không anh em cầm bài trên tay này ok này Đấy. chỉ cần cầm bài như này đưa đường này bắt cái đây là mà chế độ đánh liêng hoặc là ừ, đây là chế độ mà mình mình được uh, mình mình làm trương còn sẽ có chế độ là uh, mình không làm trương mình cắt khi khi mình cắt bài đánh liêng của mình cắt bài thì chúng ta chỉ việc chuyển chế độ thôi Chúng ta chỉ việc chuyển chế độ rồi máy chế độ là đối phương vứt bài xuống cho mình quăng đấy trở lại này đấy khi khi khi đối phương vứt bài vứt bài cho mình cắt anh em mình chỉ việc cắt này thôi đấy máy báo 41 thưa thưa anh em máy báo 41 thì tính từ nhà ví dụ người ta làm trường chia từ đây đây 41 là máy sẽ báo hai cửa to nhất máy sẽ báo cho chúng ta biết hai cửa to nhất đây đây bài số 1 đây là bài số 4 hai cửa này sẽ to nhất hơn hai cửa này đây còn hai cửa này ba nước này thua sơn này này một tịt này đấy. đấy ví dụ như đánh ba cây à đánh liêng chúng ta có thể né được bài nào bây giờ mình giả sử nhà này chia bài đi à, chỗ cô gái chia bài đi khi người ta chia đánh bạc đánh liêng người ta quăng bài này cho mình cho mình cắt mình sẽ cắt như này đấy anh em nghe rõ chưa máy nó báo 13 đúng không thì cắt như này chia tới đây 13 bài 1 và bài 3 to nhất khi bài 1 và bài to 3 to nhất thì có những bài 1 và bài này 2 3 bài mình là bài to đấy bảy nước là to nhất hai bài là to nước bảy nước to nhất hai bài này bé nhất đấy đây là chế độ ờ, đây là chế độ này ờ, là chế độ của à, cắt bài thưa anh em à, chúng ta nói tiếp về cái đây là cái chế độ mà cắt cắt bài mình không được làm trương mình không được làm trương chúng ta cắt bài thì là máy sẽ báo là hai cửa to nhất đó còn bây giờ chúng ta đi chuyển sang chế độ đánh ba cây đi nhé đánh ba cây thì cũng tương tự như thế thôi có chế độ làm trương và chế độ bắt cái đánh ba cây mã số của nó là 3029 đây 3029 bây giờ chúng ta cài đặt chế độ ờ, làm chương thì, thì tôi cũng có mở chế độ loa cho anh em xem và đi đi lọc cây bài ra ba cây rất hay phải không anh em riêng đánh dòng máy này thì anh em không phải nghĩ đây <clears throat> giả sử ván này chúng ta làm chưa chúng ta cháo bài xong là khi chúng ta cháo bài chúng ta quăng bài chúng cho cho người ta bắt người ta bắt như này năm bây giờ con năm ví dụ người ta đây thì chia từ chia từ đối phương chia từ họ luôn máy sẽ báo 42 à, máy sẽ báo 42 là hai cửa to chia từ này này đây một à, đấy chia bây giờ máy báo 42 đấy nhà 4 này to với nhà 2 to hai nhà này to này đấy còn hai nhà chúng ta bé anh em nhìn chưa hạ nhà 9 nước nhà này 7 nước nhà này 3 nước và nhà này cũng thế thôi 4 nước <coughs> này khi chúng ta làm trương hay chế độ thừa <coughs> khi chúng ta làm chương mình quăng bài ra cho người ta bắt cái người người ta bắt cái như này Đấy. bất kể bây giờ người ta báo đây là máy báo 12 nhá mà 4 thì 1 2 3 4 này chia từ nhà này này thì mình phải đếm từ nhà này đi này đây này bây giờ máy báo 12 là bài 1 với bài 2 cao nhất đây chúng ta chia từ nhà này sang đến nhà này đúng không thì nhà này là bài nhà một nhà này bài nhà hai hai bài này to nhất hai bài này bé bảy nước bảy nước còn hai nhà này bé này đây một tịt này đây năm nước này đó anh em thấy chuẩn chưa cứ chia từ đâu thì chúng ta đếm đếm bài từ đó ba cây có chế độ làm trương và chế độ bắt cái nó sẽ báo ra cho chúng ta biết hai cửa to và hai cửa bé hai cửa to đây khi đối phương bắt cái như này đấy 6 bây giờ máy 343 máy 343 đi máy 343 mà 6 là 1 2 3 4 5 6 thì tính từ này là nhà cửa 1 này còn uh, máy 343 thì nhà 4 và nhà 3 to nhất tí chúng ta đếm nhà 4 nhà 3 là nhà nào nhé 1 2 3 4 nhà này nhà này hai nhà này to nhất đây đấy hai bốn chín nước 8 nước à 9 nước hai nhà này bé nhất đây là chế độ làm trương nhưng trong máy đáy này thì có cả chế độ bắt cái nữa bây giờ tôi thì test cho anh em chế độ bắt cái của ba cây <coughs> đã có con máy này trong tay thì anh em đánh thì chấm hết luôn chúng ta phải chọn lại mã lựa chọn mã chơi uh, mã chơi 10 báo là số bài nhà cái bắt cái nhà cái lớn nhất rồi giả sử ván này mình không được làm cái mà đối phương làm cái đưa cho mình chơi anh em mình chỉ việc cầm bài như này thôi cầm bài như tay như này cầm bài như tay như này máy báo hai anh em chỉ việc ngửa ra thôi cho người ta chia đúng không khi khi người ta chia đây là test bốn người người ta chia thì bài bài bài này sẽ lớn nhất này. bây giờ nhé bài này sẽ lớn nhất sáu bảy ba hai nước tôi đặt lại chế độ này hai nước à chết tôi hơi liếm đây hai ngửa ra chín này nhất chín chín chín này chia từ đây bài này sẽ to nhất tám nước Đấy, anh em nhìn chưa tám nước vẫn là to nhất đúng không khi đến lượt chúng ta bắt cá chúng ta chỉ việc cầm bài như này thôi máy ba một chúng ta việc ngửa cây một lên chia vẫn là cây chín thì vẫn chia được chúng ta tám nước đó anh em thấy chưa à, <coughs> khi chúng ta bắt cái là chúng ta sẽ lớn nhất máy hỗ trợ rất hay đúng không chỉ cần quang bài này thôi máy báo rồi này. máy báo hai nhá anh em nhảy được nửa cái thứ hai ra vẫn là cây một này hai ba bốn chín nước đó vẫn là thắng nhất đúng không <clears throat> khi đặt chế độ bắt cái thì thì chúng ta chỉ có chiến thắng thôi đó. máy này rất là hay hiệu quả chất lượng anh em nào muốn tìm hiểu về cái máy này thì xin vui lòng liên hệ 0965 703 999 và 0965 133 139 ở đầu Hà Nội và đầu Sài Gòn sẽ được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này iPhone 7 Plus CVK 600 rất hiệu quả máy thì đánh được tất cả các trò chơi nhưng lựa chọn quyền mua thì mua được 3 trò thôi và tốc độ đánh của nó thì siêu tốc luôn đã nói là siêu tốc thì anh em chẳng hiểu rồi không cần quăng bài xuống máy cũng báo được đấy là cái điều thứ nhất điều thứ hai nữa là à, rất hiệu quả giúp cho tất cả anh em không có tay nghề đều chơi được cái dòng máy này máy được bảo hành à, một năm nếu phần mềm thì lỗi nhà đội một được một của nhà sản xuất thì lỗi một được một còn chúng tôi không bảo hành phần vỡ nứt Đấy. bên cạnh cái máy đánh mã bài này máy đánh bài mã vạch này thì bên chúng tôi có đầy đủ các thợ thầy đủ các lứa tuổi để đi các tỉnh lẻ giúp cho anh em được chơi còn thì sẽ chiến thắng trong trận chơi còn bên cạnh đó thì con sẽ kèm cặp dạy anh em cách chia bài làm sao chia bài để lấy được cái điểm mình mong muốn cũng giống như máy móc vạch đó vâng xin chân thành cảm ơn à, anh em đã xem uh, kênh của chúng tôi để đăng ký kênh anh em click vào chữ đăng ký màu đỏ đấy thì anh em sẽ được uh, à, à, thông báo về tất cả những cái video mới nhất của bên à, à kênh à, chúng tôi vâng xin chân thành cảm ơn ờ, tất cả anh em đã ờ, chú ý theo dõi